Xin chào bạn, trong video này tôi sẽ chia sẻ cho bạn 3 nguy hại khi sử dụng ghế sofa cũ bẩn mà bạn cần phải biết nhé. Và tôi là Linh Chi, hiện nay tôi đang là chuyên viên tư vấn và dịch vụ khách hàng của công ty Sofa Vinaco. Với gần 5 năm tư vấn và phục vụ, tôi đã giúp cho hàng nghìn khách hàng có những bộ sofa như ý, cũng như là cách chăm sóc và làm mới sofa hiệu quả. Thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bạn 3 nguy hại nếu như chúng ta sử dụng ghế sofa cũ bẩn mà bạn nói, sofa là bộ mặt của phòng khách hay văn phòng. Nó phần nào thể hiện lối sống cũng như là cái gu thẩm mỹ của người chủ. Việc bài trí một bộ sofa thật là sạch sẽ và tươi mới chắc chắn sẽ mang đến cho chúng ta cảm giác thoải mái hơn khi nghỉ ngơi hay làm việc. Ngược lại, nếu như sofa ít được vệ sinh, quá cũ hoặc là rách thì chắc chắn là nó không chỉ mất đi cái vẻ sang trọng của sofa mà nó còn gây mất cái mỹ. điều đó nó phần nào cũng ảnh hưởng đến cái hình ảnh của chúng ta. cái nguy hại thứ hai đó chính là tạo nên những cái ổ nấm vi khuẩn ký sinh trùng có thể nói sofa là một trong ba môi trường thuận lợi để những ký sinh trùng này trú ngụ phát triển lây lan và đặc biệt là trong độ ẩm cao thì cái tốc độ lây lan và phát triển của nó rất là nhanh à, chúng không chỉ gây ra cái cảm giác ngứa ngáy khi tiếp xúc qua da các cái bệnh dị ứng ngoài da như là bẩn đỏ chất lượng cuộc sống của chúng ta nữa đặc biệt là những gia đình nào mà có nuôi thú cưng thì vô hình chung những cái hay là nghỉ ngơi đúng không nào tóm lại trên đây là ba nguyên hại nếu như bạn sử dụng ghế số hoa cũ bẩn hoặc quá lâu mà bạn cần phải biết để chúng ta sẽ tránh được những cái hậu quả nguy hiểm về sau nhé cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi video nếu như có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào bạn đừng ngại ngần inbox hay comment dưới đây nhé tôi sẽ trả lời bạn sớm nhất có thể xin chào và hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo xin chào